Thiếu gia Dạ tôi tỉnh rồi Thiếu gia tôi tỉnh rồi Thật sao Tốt quá rồi Tỉnh rồi tỉnh rồi Hay quá dân y à Y thuật của cô thật là giỏi đó Dĩ nhiên rồi Tiểu thơ nhà tôi là cháu gái của danh y châu tới thế đó Thật là hay quá đi Chúng ta đi thử xem Đi đi đi đi Tốt quá rồi Xem ra độc tố đã được khống chế Không có nguy hiểm tính mạng Nhưng Yên cô nương Bây giờ cô huynh sao rồi Thật sự giống như là thúc nói Độc tố đã được khống chế Nhưng mà còn chưa được ép ra ngoài cơ thể Là thúc à, à Xem ra còn phải Cần đến chân khí của thúc Bụng nhỏ Mau đi bóc ra thuốc của ta Lúc cậu về đây Thì nói ta biết Ta muốn đích thân đi nấu thuốc Được Tôi đi ngay Tiểu thư đem nấu thuốc cho Không được Tòa thuốc đó rất khó nấu Thêm một phần thiếu một phần cũng không được Cho nên ta tự nấu sẽ yên tâm hơn Dân yên Cảm ơn Cảm ơn cô đã cứu ta Bệnh của huynh còn chưa khỏe lại Bây giờ điều cần làm chính là ngoan ngoãn nghe lời Có biết không Sự vất vả của mấy ngày nay Không có uổng phí Cặp đệ cô nương nói đúng lắm Cao huynh nhất định sẽ không sao lôi cặp đệ tôi trước giờ đều là đúng <laughs> Mọi người nhất định phải chú ý Còn chưa trừ độc trên người của huynh ấy đi Không được sơ ý sư phụ Sư phụ Bây giờ sức khỏe của người rất yếu Người nghỉ ngơi cho khỏe Còn đến chỗ của Lan Trung dạ. tìm một số thuốc bổ Không cần cô tốt bụng Duyên phận của sư đồ ta Đã hết từ lâu rồi Sư phụ Cho dù người có nhận người là đồ nhi này hay không Nhưng mà Một ngày làm sư Suốt đời làm mẹ Người nghỉ ngơi đi Sở Nguyệt Không phải ta gì. Con quỳ mãi không đứng lên Ta mới tha thứ cho con Nguyệt Nhi Tấm lòng của sư phụ Rốt cuộc con có biết không Sư phụ sư phụ Con đi đi Đừng về đây nữa Thì dù không thể gọi người là một tiếng sư phụ nữa Con cũng muốn ở bên người Chăm sóc người tới khi hồi phục sức khỏe đừng về đây nữa Con về đây ta cũng mặc kệ con Tại sao Tại sao Sư phụ Tại sao người phải đuổi con đi giữa một đêm cha mẹ bị giết Các mùi mùi thất lạc Đám thổ phỉ các ngươi Số cuộc là ai Mẹ, mẹ nhìn gì vậy Mẹ nhìn coi tới đâu rồi quân Hình như phía trước có động tĩnh Ngừng Giới điện, giới điện Mau mau mau ba Amber ba Giới điện, mau Thua nhanh Mau mau mau Mau lên Mau lên mẹ thôi đừng khóc nữa Đi Mẹ Mẹ Mẹ Tại sao Tại sao chúng phải giết cha mẹ mình Sở Nguyệt Sư phụ Sao vậy Lại nhớ chuyện đau lòng lúc trước sao Bao nhiêu năm nay Chúng ta luôn Nương tự lẫn nhau Con là do một tay ta nuôi lớn Tuy nói Danh là sư đồ Nhưng thật ra Ta luôn coi con là con ruột của ta Ta đem tình yêu của ta dành đứa con đã mất Đều đặt ở trên người con Sư phụ Người đối với đồ nhi ân trọng như núi Đồ nhi biết Nhưng biết thì có thể làm sao Dù sao ta cũng không phải là mẹ ruột của con Sư phụ Người nói vậy Đồ nhi không thể tha thứ cho mình Nguyệt nhi Ta không muốn thấy con buồn nữa Con đi tìm các muội muội của con đi Chỉ là kết liễu được tâm nguyện này Con mới có thể thật sự trở thành Con gái của lãnh mai ta Sư phụ con còn do dự cái gì Nhưng mà Sư phụ Con lo cho người Bây giờ sức khỏe của người còn chưa hồi phục Không may kẻ thù của người tìm đến đây Một mình người làm sao đây Ta sẽ không sao đâu Hắn tưởng là ta đã chết Tạm thời ta rất an toàn Sư phụ Con không thể vì bản thân mình mà đi như vậy Nguyệt Nhi Đừng nói nữa Chỉ là sư phụ nhắc nhở con chỉ nhờ nốt ruồi thì đoán chắc nó là mụ mụ của con Có chút không thỏa đáng Con cũng biết Nhưng mà Phải làm sao mới có thể chứng minh chứ Đến dân phủ dò thám thử xem Nhưng sư phụ à Phủ tướng quân ở trong quan hỷ Nếu con đi Ai chăm sóc cho người đây Ta không muốn thấy con buồn nữa Cũng hiểu được Tâm trạng con muốn tìm hai muội muội chỉ có kết liễu tâm nguyện này Con mới có thể về tới bên cạnh sư phụ Sư phụ nhưng mà Ta biết con muốn nói gì Ta không muốn Vì cao phúc soái mà ảnh hưởng đến Quan hệ sư đồ của chúng ta nữa Tóm lại Mấy lời này sau này hãy nói Con muốn chóng xuất phát Đi tìm các mụ mụ của con đi Sư phụ Ân tình của người đó với con Cả đời con cũng không quên chỉ cần đồ nhi tìm được hai muội muội Thì nhất định sẽ trở về Tới lúc đó Người kêu con làm gì Con cũng hứa với người Đồ nhi bái được sư phụ tại đây Xin sư phụ bảo trọng Đi đi Nguyệt Nhi Con là do một tay ta nuôi lớn Ta mà không hiểu con sao Hai mùi mùi của con Chính là vết thương chí mạng của con Vì mùi mùi của con Cái gì con cũng đồng ý làm Bây giờ cánh của con cũng cứng rồi dạ. Không còn là sở nguyệt của lúc trước nữa Nguyệt Nhi Đừng trách sư phụ Đối với con như vậy Tôi và tiểu ma hoa phải ra ngoài hái dược liệu Tam lục Cô đi theo cặp để lấy công cụ mà tôi cần qua đây Dĩ nhiên cô muốn biến ma pháp gì ừ, vậy Ma pháp mà tiểu thư tôi biến ra Có thể khiến cao công tử khẩu tử hoàn sinh đại hạ thật là không phục dân yên cô đương Sức khỏe của cao huynh dần dần khỏe lại Cô thật sự là diệu thủ hồi xuân Gì chứ Cao phúc xóa chưa chết à Đó không phải là nhất đao sao Xem ra dụ sở nguyệt đi Mình còn nhiều chuyện phải làm hơn Lão Thúc Thúc sao vậy Không có gì Mọi người đi sớm về sớm Nơi này không tiện ở lâu Chúng ta phải nghĩ cách mau chóng rời khỏi chỗ này Thiếu gia Hay là cậu ở lại khách điếm an toàn Đi theo tôi Đi Là thúc bị sao vậy Thúc ấy đang lo lắng cái gì Hay là còn đang nghĩ đến chuyện trúng độc Ông ấy chính là vậy Coi tên mọc sách như ông trời Giống như ai cũng muốn hại thiếu gia nhà ông ấy vậy dạ. Đi thôi Đi Đi Thiếu gia, cậu tỉnh rồi à Bụng nhỏ Thiếu gia, từ từ thôi Bụng nhỏ Ta đã ngủ bao lâu rồi Thiếu gia, cũng đã ngủ mấy canh giờ rồi Thiếu gia, ăn chút cháo đi Thiếu gia Thiếu gia Cậu không sao chứ Thiếu gia Tay của ta Thiếu gia Tay của ta Thiếu gia Tay của ta Thiếu gia Thiếu gia Thiếu gia Người đâu Mau đến đây Thiếu gia Thiếu gia Ngồi dậy đi thiếu gia Người đâu Tay của ta Thiếu gia Thiếu gia Tay của ta Dân Yên cô nương Số của thiếu gia tôi sao rồi Dân Yên không thể có tác dụng phụ thực Bị miệng quả của tôi nói trúng chứ Trong cơ thể huynh ấy còn độc tố tàn dư Cộng thêm tinh thần căng thẳng Dẫn đến tay phải của huynh ấy tạm thời bị bại liệt Bị liệt ra Thiếu gia Sao mạng của cậu lại khổ như vậy chứ Đứng lên Cậu la cái gì chứ Thiếu gia của cậu vừa mới ngủ thôi Dân Yên Có phải sau này cánh tay phải không thể dùng được không à? Số cuộc hai người có nghe tôi nói không Không phải cô nói bị liệt sao Tôi chỉ nói là bị tê liệt tạm thời Lại không phải mãi mãi mà Chính là ý chết giả à, Tức là nói một lát nữa sẽ có thể sống lại Đại khái chính là ý này Cậu đừng căng thẳng nữa Thiếu gia nhà cậu lát nữa sẽ sống lại ngay Dân Yên Dân Yên Cứu tài giấy Cứu tài giấy Bây giờ ta mất đi tay phải rồi Ta làm sao xứng với bụi được Dân Yên Nhìn xem Cao Phúc Soái ở trong mơ cũng nhớ tới cô đó Mộng nhọc Ta đã dùng ngân châm kích thích thần kinh tê liệt của huynh ấy Cậu đó Phải chăm sóc thiếu gia cậu thật tốt Ta đi đây Dương Yên cô nương Vậy một lát ta thiếu gia Có vấn đề gì nữa thì làm sao đi, Ta mặc kệ Ai chọc giận Dương Yên cô nương vậy Còn không phải là gì Cao thiếu gia nhà cậu sao Lão Lưu à Ông xem hai người mà ông tìm Còn không bằng ông nữa Đi đi đi Đừng có nói nhiều nữa Mau đưa tiền đi Tiền ở đâu ra Ông không muốn vừa đền phu nhân vừa tổn binh chứ Nếu có thể đền bà từ sớm Thì tôi đã bận tâm rồi Ông nói gì vậy Ông nói gì vậy Tôi nói ông biết Tôi tốn tiền thuê sát thủ cho ông Tôi không có tốn tiền thuê người chọc cười ông đâu Cái gì Chúng tôi không giống sát thủ à Sao sao sao sao, sao? Không không không Không giống sát thủ chứ Đệ đệ đệ Đứng dựng một chút đi Đứng đứng dựng một chút Lưu lão gia Nếu ông đã xem thường chúng tôi Vậy hai huynh đệ chúng tôi Xin cáo từ Đừng đừng đừng Hai vị à hai vị Đừng đi mà Đừng đi Dễ thương lượng Lưu lưu lưu lão Giang Tôi tôi tôi nói cho ông biết Chúng tôi ở trong giới Giới giới, giới sát thủ Cũng rất có đạo đức Ông có biết không Không không không không không thể nói Ông kêu tôi giết giết giết giết ai Thì tôi tôi tôi giết giết giết người đó có đúng không Đúng Nghe đại ca tôi nói không Chúng tôi là dân chuyên nghiệp Phải phải chuyên nghiệp Tôi nói đại ca Cậu nhìn tôi nói chuyện có được không Tôi đang nhìn ông nè Không lẽ tôi nhìn vợ ông sao Để để sai rồi Đúng vậy tôi đang nhìn ông đó Xin hỏi hai vị đại ca Ở trên giang hồ có xương hiệu gì Cần cần cần phải có Tôi nói ông biết Người giang hồ xưng tôi là Lãnh lãnh Lãnh quyết tiểu tiểu tiểu kết ta Đi Người giang hồ xưng tôi là Đoạt mạng Đối nhãn đau Thu Lão Lưu Thú vị thật đó Mắt nhìn của tôi không tệ chứ Không tệ Nếu đã như vậy Hai vị đại ca Chơi một bộ đao pháp Cho vợ tôi xem thử đi Không thành vấn đề Lưu lưu lưu lưu lưu lão gia Không thành vấn đề Chơi đao phải không Huynh đệ Chơi cho máy xem đi Nhìn xem Đây là thân lòng Thần long Bỏ bỏ bỏ bỏ đuôi Sao hả Lưu lão gia có lợi hại không Lợi hại Lợi hại Thật, thật ngại quá, rớt rớt quần rồi Tôi nói hai vị, võ công của hai người giỏi lắm Thật là chuyên nghiệp, chuyên nghiệp Lưu lưu lão gia, cái này không không không tính còn có các các các các càng chuyên nghiệp Để bách Bách bộ xuyên dương Lưu lão ra Tôi thử tuyệt chiêu cho ông xem nha Tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt Đủ rồi đủ rồi đủ rồi đủ rồi Đủ rồi Võ công hai người rất giỏi Chúng tôi coi như mở rộng tầm mắt rồi Vậy vậy vậy Lưu lão gia Tôi hiểu rồi Cáo cáo từ Xin, xin, xin, xin, xin lỗi Thật, thật, thật ngại quá Thất, thất, thất Lễ Đúng vậy Cáo Cáo, cáo Cô ấy nói cáo từ Đi thôi, đi thôi Hai vị thông thả Nương tử Sao hả Lão Luân Ông cảm thấy hai người này có thể thành sự sao Trong nhà chúng ta có một chút tiền có thể mời được hai người này Thì dù giả thần lộng quỷ đã khá lắm rồi Ông đã thăm dò bao nhiêu người rồi Tôi nói ông biết Nếu ông để con trai của đại ca đến tử trang Thì không yên với tôi đâu Tôi nói bà biết Chuyện này tôi đã phái người điều tra rồi Lưu Hằng Cửu này Hắn mang họ mẹ của hắn Tên là gì Gọi là Gọi là Trần Tam Lục Trần Tam Lục Tôi đoán tên tiểu tử Trần Tam Lục này Đã ở trên đường đến tử trang rồi Lão Lưu Ông có thể đi tìm Cao Hướng Thiện mà Hắn nhất định giải quyết vấn đề giùm ông Bà đừng nói bậy Tìm Cao Hướng Thiện Nếu lão hồ ly này nhúng tay vào Hắn bắt Lưu Hằng cử Lấy đó làm cái giá trao đổi tủ trang với đại ca ta Tới lúc đó còn có phần của ta và bà sao Lão Lưu à Vậy không phải chúng ta chỉ có con đường chết sao Bà cứ đợi mà xem Tôi tự có cách Ông có cách gì chứ Bọ ngựa bắt gian, Chim sẻ ở sao <laughs> Dương Yên cô nương Cô xem Tài phải của thiếu gia tôi vẫn không có phản ứng Cô mau thử xem đi Cái gì Vẫn không có tri giác à Không lẽ Ta đã phán đoán sai Cô đi xem trước đi Đợi chút Ta đi lấy thùng thuốc của ta Dương Yên cô nương Để tôi Cô là đại phu Tôi là người hầu Để tôi đi cho Cô đi xem thiếu gia nhà tôi trước đi Huynh sao rồi Dương Yên Tay phải của ta Sao vậy như vậy có cảm giác không Tê Vậy à? Còn như vậy Đau Quỳnh thử xem Có thể nắm tay của tôi không Tê Đau Vừa tê vừa đau Tay phải của ta Dương yên cô nương Thùng thuốc đến rồi Cậu đến rất đúng lúc để chúng ta thử xem Tay phải của thiếu gia nhà cậu có phải không có cảm giác thật không Dân yên cô muốn làm gì gia Ta phải của cậu có tri giác rồi kìa ờ, Nếu không có gì Vậy tôi đi trước Đau quá Đau chết đi được Ta không khỏe Ta đau quá đi Ta đau quá đi Dân nhiên à Cô nói có phải ta trúng độc sâu quá không Cô không thể đi được Đau ở đâu chứ được, tôi sẽ lại đây với huynh Nhưng mà Cái này là huynh yêu cầu Huynh đừng hối hận nha Chỉ cần cô chữa lại ta tuyệt đối không hối hận à, à. Thiếu gia Gia Nhiên không ngờ mụ còn có thể biết giác hơi nữa Thật không hổ là cháu gái của thần y điên thế <laughs> không chỉ mặt mày xinh đẹp giả lại y thuật còn cao minh như vậy ta nói muội biết nếu không phải muội nói không chừng vết thương của ta còn chưa khỏe lại nhanh như vậy đâu thiếu gia như vậy có phải có vấn đề không đầu nguyên có vấn đề thì có quay người lại ờ. <laughs> Dạ nhiên Theo lẽ ta nghĩ cách giá hơi này sẽ đau lắm Không ngờ Không ngờ Giống như mũi cắn vậy Danh như tiểu thơ Xương cốt thân thể của thiếu gia nhà tôi rất cao quý Không chịu nổi của hành hạ đâu Cô xem sau lưng cậu ấy cũng thành núi mãn đầu rồi Tôi làm vậy là hành hạ huynh ấy sao Không có không có người nói gì vậy Ăn nói bậy bạ người không có nghe qua một câu nói Gọi là thuốc đáng giả tột sao Đồ này cũng vậy Càng đau mới càng hiệu quả Danh như cô nương Cô tiếp tục đi Nếu huynh chịu không nổi thật Tôi có thể đổi cách chữa trị khác Không đau không đau Không đau chút nào Dân yên cô đương Lúc nãy không phải tôi nói rồi sao Đây chẳng qua giống như mũi đốt thôi Cô tiếp tục đi Vậy tôi tiếp tục nha Dân yên cô nương Cô có tin vào duyên phận không Tôi rất tin vào duyên phận Duyên phận Khiến chúng ta quen biết nhau ờ. Cao thiếu gia Trị liệu của tôi hoàn thành rồi Vậy tôi đi trước Vậy trúc giảng trên người tôi làm sao đây Mấy cái ống này phải ở trên lưng thêm một lát mới có thể lấy xuống Quỳnh kêu bụng nhọt lấy xuống được rồi Dân Yên Dân Yên Dân Yên Tiểu Ma Hoa Hai người đừng đi Dân Yên Thiếu gia Mụn nhọt à mụn nhọt Những trúc giảng trên lưng ta Vừa đau vừa nóng Đau chết đi được Làm sao đây Mau lấy xuống cho ta đi Mau lên mau lên số cuộc có biết không Sao lại đau như vậy Vậy tôi kêu dân yên tiểu thơ quay lại Đừng mà đừng mà Vẫn là ngươi làm đi Thiếu gia số cuộc tôi lấy hay không lấy đây Dân yên Mẹ của ta Không không không Bà dì của ta Cao Phúc soái Bị một lần còn bị lần thứ hai Đáng đời Cười cái gì Kịch hay còn ở phía sau Tam lục, mời Cao quỳnh có thể xuống giường hoạt động nhanh như vậy thật là hay quá Chuyện trúng độc thật là phải cảm ơn mọi người Cao Phúc soái tôi thật là cảm kích không hết Người Quân nên cảm ơn vẫn là dân yên cô nương Nếu không phải cổ ngày đêm chăm sóc quỳnh E là quỳnh không có hồi phục nhanh như vậy à, Phải Tôi thật à? sự phải cảm ơn cổ thật tốt Nghe nói dân yên cô nương dùng giác hơi gia truyền để trị cho huynh Xem ra thật là có hiệu quả Sao huynh biết Cặp đệ cô nương nói cho tôi biết đó Dân yên này Cổ phải lục da của tôi Cổ mới cam tâm La Thúc Sao hả Không quan ngân tôi à Không phải không phải Mời ngồi Được Chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ Bị Thúc làm gián đoạn thôi Hai người cứ coi như tôi không có ở đây Có gì cứ nói tiếp đi Vậy làm sao được La Thúc Thúc đến tìm chúng tôi có chuyện gì sao Không thể là lúc nãy nghe lén ở ngoài cửa Sau đó cảm thấy chúng tôi nói chuyện thú vị Muốn gia nhập chứ <laughs> Cậu thật là khỏe lại rồi thì <laughs> quên đau Cao công tử Chuyện cậu trúng độc Suốt cuộc là chuyện gì là vậy Hôm đó trên đường Có một lão bà té ở trước mặt tôi Tôi đã bà ấy dậy Chuẩn bị đưa bà ấy về nhà Kết quả trên đường bà ấy đột nhiên rút ra kim độc Đâm về phía tôi Sau đó thì tôi thậm trí không rõ Làm sao về đây được tôi cũng không biết Không lẽ gặp phải kẻ thù gì sao Sợ cái gì thì đến cái đó Thiếu gia Chúng ta phải tính kế lâu dài Không thể sơ ý nhất thời Cao huynh Người đó có lai lịch gì Tôi cũng không biết Tôi chỉ biết người đó tiếng nào cũng nói Ngày chết của ngươi tới rồi Có phải cha tôi lại kết thù với ai không Nếu trước đó tôi nghe lời sở nguyệt sớm hơn Thì sẽ không gặp chuyện Cái này có liên quan gì đến sở nguyệt Lúc tôi gặp sở nguyệt Cô nói với tôi Kêu tôi cẩn thận một chút Gần đây có thể sẽ có kẻ thù Đến truy sát cao gia chúng tôi Sở Nguyệt Lãnh Môn Lãnh Tử Ngũ Độc Còn có cậu Tất cả Suốt cuộc có quan hệ gì chứ Sao hả Đẹp không Người này là tôi thật sao Tôi đã nói rồi Theo lẽ tôi lệ chết trời sinh Ngày thường chỉ cần sửa soạn là được Ngày thường tôi và tiểu thơ là vì che mắt người khác Bất đắc dĩ mới cải nam trang Nhưng mà tại sao cô luôn giả làm đàn ông chứ à, Cái này không phải trách mẹ tôi sao à, Bà ấy vì lấy lòng cha tôi Từ nhỏ đã bắt tôi giả làm con trai Thời gian lâu dài Thậm chí tôi cũng quên mất mình là con gái luôn Hèn gì cô luôn thô lỗ như vậy Không giống phụ nữ chút nào Tôi cũng không muốn Nhưng tôi hết cách rồi Cặp đệ Hay là tôi dạy cô làm sao là một cô gái thanh nhã nha Thật sao Chúng ta sẽ bắt đầu từ đi Đi từ đường cơ bản nhất Được Đi giống tôi nè Phải đứng vững Đâu có ai uống nước như cô chứ Cô cười tôi Luôn uống nước cũng không giống con gái sao Không phải đâu Thật ra tôi rất thích phóng khoáng sảng khoái như cô Tôi không có cái đó Rất nhiều người đều ngưỡng mộ sự thật thà của cô Thuần khiết của cô Không sợ gì của cô à Còn có người ngưỡng mộ tôi sao Dĩ nhiên rồi Tôi rất ngưỡng mộ cô Từ nhỏ tôi bị cha mẹ ôm trong tay Hoàn toàn không biết Thì ra thế giới này đặc sắc như vậy 注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？对的，无半点差别。楚玉，从小失去双亲，两个妹妹也就此离世。云野和娘一样的悲影。吉弟，吉弟，吉弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还好多事情没有做。 话没有说，吉玉。我求求你，不要这样的惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住。这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师门。我什么都没有。陈三友，我只喜欢你。 我也要你只喜欢我。哇！大早化生啊，是要早生贵子。三弟爷，没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你。主月大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你浪迹天涯。